Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha Thì à, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn Để à, cập nhật những à, video về hoa Tết ha Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ Cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình Cho các bạn nào mới trồng á, thì các bạn cũng có thể là tham khảo ha thì vừa qua thì mình cũng có là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm trồng nè cũng như là cái cách tưới phân làm sao khi mà mình mới ra chậu nha anh em cũng như là bồi thêm cái giá thể thì các bạn có thể là xem lại cái video trước ha và cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái cách là xịt sâu cho nó hiệu quả cũng như là xịt dưỡng lại khi cái cây dạng thọ mình mới ra chậu nha anh em để cái cây dạng thọ của mình á, có thể là đâm đâm tược và đâm chèo và nó phát triển tốt ha và đó là cái nội dung ngày hôm nay nha các bạn và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ cho các bạn cùng biết nha và bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là về cái phần là thuốc sâu ha thì khi mà cái cây dạng thọ của mình các bạn mà nó ở cái giai đoạn đầu á mà mình ra chậu được 4 năm ngày á, thì mình có thể là mình tiến hành là mình à, à, tưới phân cho nó ha cũng như á, là mình có thể là mình à, xịt sâu để mình phòng những cái loại sâu như là sâu ăn lá rồi à, sâu dẻ bùa sâu đất này nọ nha anh em ha thì trên thị trường các bạn thì nó có rất là nhiều những cái loại thuốc sâu luôn ví dụ như là ra đi ăn nè rồi rề ba thông nè rồi vitaco nè và thậm chí là những cái loại Ờ, thuốc sâu khác nữa nha mọi người ví dụ như là uh, xịt co hay gì đó nhưng mà ở đây mình khuyên cho các bạn nè thì khi mà cái cây ờ, dạng thọ của mình á, mà nó ra chậu á, ở cái giai đoạn đầu á, thì nó cũng còn rất là yếu luôn thì các bạn là nên sử dụng là những cái dòng mà thuốc sâu dạng ờ, sinh học ha thì ở đây á, thì mình sẽ đề xuất cho bạn một cái loại ha đó là thuốc sâu bảo đao ha cái gói của nó thì nó tầm đâu khoảng đâu là 10 gram thôi anh em đó 10 10.5 gram hay sao mình không nhớ rõ nữa nhưng mà tầm đó thôi và ở trên cái gói thuốc của nó các bạn là nó kêu là mình pha tới là 25 thích nước có nghĩa là mình pha lỏng đó nhưng mà các bạn là có thể pha là cho nó đậm liều một chút xíu cũng vẫn được ví dụ như là 16 lít nước ha thì anh em xịt cái loại thuốc này nè ở trên cái cây dạng thọ mà nó ở cái giai đoạn đầu á thì nó rất là tốt luôn và những cái loại sâu như là sâu đất nè rồi à, sâu ăn lá nè rồi sâu dễ bồi này nọ các bạn là nó sẽ chết nha mọi người ha thì đó là cái loại thuốc sâu mình xịt ở cái giai đoạn đầu còn những cái loại thuốc sâu như là ra đi ăn nè rồi à, rề ba thông nè rồi à, những cái loại thuốc như là Vitaco nè thì anh em có thể là xịt cái à, cây dạng thọ của mình á mà nó ở cái giai đoạn là tầm lâu là 30 ngày tuổi ha thì anh em có thể là lưng phiên thuốc để anh em mà xịt ở trên cái cây dạng thọ này này ha nhưng mà mình lưu ý thêm cho các bạn nè thì cái những cái loại thuốc sâu mà mình vừa nêu á thì các bạn là có thể là xịt được ha nhưng mà những cái loại thuốc mà dạng nhũ dầu cao dạng nhũ dầu cao nha anh em ha thì anh em là nên không nên xịt ha vì có thể là những cái ờ, cây dạng thọ mà anh em mà trồng ví dụ như là dạng thọ ban mai đi đó thì ờ, à, anh em xịt một cái là nó sẽ bị trái lá nha anh em và những cái loại uh, dạng thọ mà lá mỏng á thì anh em xịt vô như an điền đi anh em xịt là nó sẽ bị trái lá nha đó đó là mình lưu ý cho anh em ha và khi mà mình xịt sâu xong anh em thì anh em có thể là xịt dưỡng lại ha xịt dưỡng ở đây á thì ở đây mình thông thường là mình thấy anh em là hay dùng một là cơm cát nè hai á, là cái thằng atonit nha anh em là hai loại này là hai loại nó thông thường luôn nó thông dụng luôn còn những cái loại thuốc khác thì mình sẽ không có nói đến ha mình chỉ chia sẻ cho anh em là những cái loại thuốc mà những bạn đang trồng mà người ta hay dùng ha ví dụ như là cơm cát nha anh em thì một gói cơm cát như vậy đó thì anh em có thể là pha với nước á, là tầm đâu khoảng là 20 lít nước có nghĩa là khi mà mình xịt sâu xong á thì tầm 4 đến 5 ngày á, thì mình có thể là mình xịt lại cái cơm cát để cho nó dưỡng lại cái đọt của mình nha anh em ha nó thì hoặc nữa là anh em có thể là sử dụng cái thằng là Atonit ha mình xịt thì một gói Atonit như vậy đó thì mình có thể là mình pha đến là 16 lít nước nhưng mà cái uh, thằng Atonis này á thì anh em có thể là cộng thêm cái thằng thuốc sâu anh em xịt cũng vẫn được như là cái thuốc mà sinh học á là cái thuốc là bảo đao đó thì anh em anh em xịt xịt được ha thì đó là cái phần là xịt dưỡng nha anh em anh em có thể là tham khảo nhiều kênh khác để anh em uh, rút ra cái kinh nghiệm cho mình ha còn về cái phần là xịt sâu như lúc nãy mình nói á, thì các bạn là nên cái giai đoạn đầu á, thì anh em là nên sử dụng cái thuốc sinh học thôi cái thuốc sinh học dạng nào cũng được miễn là sinh học ở cái giai đoạn đầu mà khi mà cái cây dạng thọ của mình á, mà nó ở cái giai đoạn mà nó tầm đâu là 30 ngày tuổi đó anh em nó cái giai đoạn đó thì là mình cũng đã là mình à, đi cơ cho nó rồi đối với những cái dòng dạng thọ như là 06 đó thì nó tầm đâu là 30 ngày là mình bắt đầu là mình đi cơi một rồi nó là mình có thể là mình xịt à, những cái à, dòng thuốc như là hàng rề ba thông ha cái hàng rề ba thông này là nó dạng sữa nha anh em của công ty Du Bông và công ty là Siganta nó thì thì đó là mình cũng xây xịt ờ, những cái loại thuốc này ở trên ờ, bầu bí này nọ nó rất là hiệu quả luôn anh em chỉ né những cái dòng thuốc dạng nhũ dầu thôi những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu thấp á nó tầm đâu khoảng đâu là 10 AC á thì anh em có thể là xịt được ở ờ, trên cái cây dạng thọ của mình ha ví dụ như là 06 nè hoặc là 09 cao lỡ nè nó thì anh em xịt được nhưng mà riêng cái thằng là ban mai á cái thằng mà dạng thọ lùng á là anh em xịt là không có được nha anh em xịt một phát một là <laughs> nó cháy hết đó đó là mình ờ, chia sẻ cho anh em vậy anh em né cái dạng nhũ dầu cho mình cũng như là mình phòng cái lỡ cổ rễ nha anh em cái lỡ cổ rễ thì nó nhiều cái nguyên nhân lắm cái nguyên nhân là do nó bị nhiễm khuẩn từ cái những cái mà giá thể của mình ha nó thì anh em ờ, đối với cái dạng thọ này á nó rất là kỵ những cái dòng mà thuốc nóng anh em mà thấy chữ EC anh em né ra ha còn như ví dụ như là cái thằng Ridomin đi hàng Ridomin mà mình xịt ở trên cái cây dạng thọ thường của mình á hàng thọ cao dạng thọ lùng á thì mình sử dụng được nó nhưng mà xịt vô cái hàng ban mai là là xong là xong phim là mình không có phòng được cái lỡ cổ rễ mà thậm chí là nó còn trái thêm nha anh em ha đó anh em có thể sử dụng hàng Alias để anh em xịt trên hàng ban mai ở đây thì mình chia sẻ nó hơi ngoài luận xíu chủ yếu là ngày hôm nay là mình chia sẻ cho anh em về cái thuốc là xịt sâu thôi cũng như là xịt dưỡng bây giờ thì mình sẽ nói lại nè ở cái giai đoạn đầu á, thì anh em sử dụng cái thuốc là bảo đau đi ha anh em xịt nó anh em pha lỏng lỏng thôi anh em pha tầm đâu là 20 lít nước ha rồi rồi anh em xịt cho nó thì tầm đâu khoảng đâu là 4 đến 5 ngày sau thì mình sẽ xịt dưỡng lại cái thằng atonit hoặc là thằng cơm cơm cát ha còn khi mà nó được 30 ờ, ngày tuổi anh em có thể là lưng phiên anh em xịt những cái loại dầu ờ, cái dòng thuốc sâu khác ví dụ như là ra đi ăn nè nó đối với thằng ra đi ăn này á, thì một gối của nó thì anh em chỉ uh, pha được là 12 lít nước thôi anh em xịt một phát một là mấy con sâu nó tiêu hết nha đó rồi thì hôm nay là chủ yếu là chia sẻ cho anh em vậy bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha để à, cập nhật những à, video à, mới nhất từ kênh của mình thì mình chủ yếu là trả lời câu hỏi cho các bạn cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình thôi thì các bạn nào mà xem kênh mình á thì các bạn nên xem những cái kênh khác luôn để anh em đối chiếu coi cái lời nói của mình nó có đúng hay là không và khi mà anh em xem kênh mình á anh em là nên nên xịt trên một vài cây thôi nếu mà anh em mà, mà thấy nó hiệu quả đấy không thì anh em xịt ờ, cho hết vườn của anh em nó ở đây mình không muốn những cái chia sẻ của mình đó mà nó làm ảnh hưởng đến cái ờ, vườn hoa của các bạn nó kiểu như vậy ở đây thì mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi nó thì mong là các bạn hiểu ha rồi thì ờ, mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của mình về cái chủ đề là bông dạng thọ ha còn các bạn nào mà đang trồng về màu gà đó thì các bạn cũng bình luận vô trong đây đi thì mình sẽ cố gắng mình làm video mình trả lời cho các bạn nha rồi thì mình xin được mến chào